À, chào anh em nhé shop Tân Ánh loa bẫy chim và phụ kiện à, đến từ nhà Nam Tân Biên Bắc Giang hôm nay ờ, xin gửi tới anh em một cái mẫu sản phẩm mới cho anh em đam mê chơi nhé shop thì cung cấp các sản phẩm về loa bẫy loa mồi và các phụ kiện hôm nay giới thiệu với anh em một cái bộ phụ kiện nho nhỏ đây à, hộp nó như thế này cái này thì các bác lại nghĩ là đồ trang điểm nhá rất là đẹp nhá đây cái này gọi là cái bộ dụng cụ vệ sinh dụng cụ vệ sinh cành củi nhá đây các bác nhìn này cái này các bác à, cái này đây nguyên đấy đây là cái tấm nguyên nhé để nó nó im, nó bảo vệ cái đồ ở trong nhé đây đây chỉ là mút xốp này, này các bác mở đây mở nhẹ thôi nhé không mở nữa nhé là cái giòn nó chỉ à, cái khóa giòn ấy cái gòn ấy nó chỉ mở đứng nhẹ thôi đây là cái à, nội thất bên trong nhé nội thất bên trong này có một cái tờ thông số trong này có những cái cây gì số bao nhiêu nha các bác nhé cây gì số bao nhiêu có đủ hết nhé à. em quay sát ở đây này đây quay hút ẩm này cái đây gọi là bộ dụng cụ vệ sinh cành củi nhá anh em ờ, đơn giản nhất là bộ ờ, trang điểm cho đồ chơi đấy đây có hai ờ, cây nhỏ này hai cây to này hai chuôi nhỏ này một chuôi nhỏ này tôi, tôi gọi là cái tay cầm đi một tay cầm to này Đấy. thế trong này thì có cả bông mút này bông mút này và trong này có rất nhiều đầu rất là nhiều đầu cả từ đầu ờ, đầu cọ ờ, cọ bẩn này đây là đầu chuỗi thép này đầu chuỗi thép cho tới đầu bông đây, cho tới đầu bông mút êm cho tới đầu bông nâu bông nâu từ to tới thấp từ chỗ anh em là chơi ờ, chơi, chơi kẹo nhỏ cho tới anh em mà chơi ờ, chơi cả ghém nhá chơi cả tút nhá cái nào cũng đều có vệ sinh đủ hết nhá đây từng đầu nối này anh em mà chơi kẹo chì đây là anh em chơi tút là có vệ sinh hết đấy là có rất nhiều mẫu rất nhiều thông số nhé còn về cách dùng thì ví dụ như tôi sẽ hướng dẫn cho đây là bộ cây to này to dùng cho anh em chơi ghém này cái nhỏ này dùng anh em chơi loại nhỏ hơn này tùy tùy từng mình thông dài hay ngắn nhá ví dụ như thế này cái đầu ngoài này thì những cái cây chổi này là có gen trực tiếp đây này thì anh em xoáy thẳng vào đây anh em xoáy thẳng vào đây này anh em sẽ làm vệ sinh thông tháo được nhé Đấy. thế còn trường hợp nó muốn dài hơn thì bắt đầu các bác lại lấy một cái khúc nữa nối vào đây khúc nữa nối vào đấy nó sẽ nối được dài như này ví dụ như đây này đây là một cái ống này mình muốn thông này đây vẫn chưa đủ nhá nối thêm khúc nữa thì nếu mà trường hợp đủ rồi ấy, thì các bác nối đầu ngoài này vào cái phần chổi thông hay là phần nâu thích cái loại nào tùy nhá Đấy. nó có các khớp nối hết nhá Đấy rồi thì phần này ví dụ như mình sẽ lắp vào cái này đi chỗ này để mình đánh đánh bụi này Được. còn các bạn nhìn này à, cái gen này này thì nó tùy nhá nếu mà gen nhỏ ở những cái chỗ nhỏ ấy chỗ nhỏ như thế này thì các bác sẽ xoáy trực tiếp vào cây này luôn là đúng gen luôn đúng vừa luôn thế còn trường hợp các bác muốn đánh cái chổi to chổi to là chổi này thì xoáy vào đây nó không vừa ấy, nó sẽ có cây chuyển gen cho các bác nhá cây chuyển gen đây các bác lại chuyển qua khớp gen to này xong mới đẩy lại khớp gen nhỏ nhé đấy, cái này nó có có quy trình của nó hết rồi có từng khớp nối hết rồi đấy mới lại quay lại khớp gen nhỏ này chẳng hạn như các bác muốn làm vệ sinh cái ống này ống này chẳng hạn đây à, nhé này tôi chọn chổi hơi lớn rồi tôi sẽ chọn cái chổi nhỏ hơn nhé đây chuỗi nhỏ hơn là chổi này luôn đi thì cũng phải qua cái nối hoặc nhỏ nhỏ chỗ này nhỏ này nữa thì nối trực tiếp vào đấy luôn thì tùy theo cái kích cỡ ống của các bác muốn làm vệ sinh thông như nào để các bác làm nhé đấy đốt qua đấy, xoáy xoáy nha dụng cụ này rất là hay rất là tiện nhé ở cái này thì có đủ các thông số anh em à, về chơi nghiên cứu thì cái nào đấu vào cái nào thì các bác sẽ biết nhé nó rất dễ thôi đây nó tháo ra rồi để cho mình uh, dễ cất nhá đây dễ thao tác dễ cất đây cái tay cầm này đây là cái bộ to hơn bộ to hơn thế ngoài ra các bác có thể dùng để vệ sinh lau ờ, từ những cái cành nhỏ cho tới cành to cành đạn cành chơi kẹo nhỏ kẹo chi cho tới cành chơi ghém đây ghém tút thì dùng những cái đầu bông này nhá đây là gọi là bộ dụng cụ vệ sinh nha dụng cụ vệ sinh cho anh em đam mê đầy đủ hết nha. à, các bác có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ với lại à, à, shop này nha, theo các số điện thoại của shop đây à, loa và phụ kiện phụ kiện à, đây phụ kiện loa Q92 loa Q93 phụ kiện săn bẫy đây là cái phụ kiện cho anh em vệ sinh đồ chơi xin à, cảm ơn các bác nhé cảm ơn các bác có nhu cầu mua hàng thì hay là cần alo tư vấn để liên hệ trực tiếp với shop rồi xin cảm ơn